mọi người chào mọi người đến với kênh phát st vlog thì hôm nay ờ, mình quay ra lại bờ suối đây khung cảnh mình quay lại đây mình sẽ ờ, nướng mực với sa tế hôm nay mình đi với ờ, thằng bạn giờ này nó đi ra ngoài kia nó sửa xe rồi là bây giờ mình sẽ làm hơn chút xíu nó sẽ sẽ vô tới ha ok bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình làm đây lửa than mình đã nhúm sẵn rồi ha đang chờ cho nó cháy xong đi rồi mình qua đây bây giờ mình sẽ làm mực giờ mình sẽ à, làm mực rồi mình à, trộn với uh, sa tế luôn này mình có mua hai hũ hai hũ sa tế luôn có ớt nó bắp rồi, ok bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm đây, đồ đã vô tới hôm nay đồ hết làm hư một quẹt rồi rất <laughs> đàng hoàng nha ok đây là tất cả à, những gì mình đã chuẩn bị đây có à, đậu bắp nè có tôm với uh, mực bây giờ mình sẽ bắt đầu mình trộn cái này lại trộn mấy cái này lại à. nãy lấy hai hũ cay luôn ăn hết hai hũ rồi tối nay về chơi luôn ăn cho chết mà hôm <coughs> nay đưa à, idol cầm máy quay à mà bữa đi thì dựng máy quay còn bây giờ này đưa cho idol dựng máy mình mày. chọn uhm. thấy ớt không hồi <laughs> cho nhau đó <laughs> này ok bây giờ mình để sẽ để cho nó thấm gia vị rồi bắt đầu uh, chút xíu nữa mình sẽ nướng rồi ok bây giờ mình uh, sẽ nướng sẽ bỏ một cái nướng mà xuống xuống không mới dĩ lên mày khỏi gì đâu có chở đâu à có chở không không ra không ừ. bỏ dĩ hồi nó cưng nó gớt nữa thôi kệ đi xíu làm gì gớt xíu lấy kia chở luôn lấy đũa chở luôn à ừ, nè không chịu cắt mực ra luôn tại vì ăn mới ngon hay là không chín không chín ba dĩ này nhỏ quá được rồi Nướng cho con tôm chai đồ ăn trước nè Nên là làm ờ, nên hai thằng ăn luôn thì mỗi bữa thì đi vẫn có hai người thôi Bây giờ thì vẫn đi hai người Tem hai người Nóng quá nóng rồi Rồi bây giờ lại chờ thời ăn hay đồ nè bữa nào đi cũng nằm ngủ đây nè sướng cha lắm nướng sẵn nó ăn đó sướng cha nè hồi bữa đó đi là rõ gần tao nướng nha mày nướng mày nướng hồi mày cũng ăn ăn xong mày cũng nằm ngủ à ờ, Mở bên kia mày cũng nằm ngủ à chỗ nào mày cũng nằm ngủ được hết quá ờ. tay mày luôn đây nè mình bỏ à, xuống dưới à để hồi mình dễ chở ăn nướng này chắc năm heo mới được ăn quá nào mày đúng đúng là mày để hồi dễ chở thôi không mấy giờ mình bỏ thêm mấy con tôm lên nữa đi được rồi ông nội ơi <laughs> chào mọi người thì uh, à, như mọi bạn mấy bạn cũng biết thì kênh của mình cũng mới phát triển thôi thì, uh, rất mong được uh, mọi người à, ủng hộ phát trong thời gian sắp tới thì à, các bạn xem video xong á nhớ bấm like và share đăng ký kênh ủng hộ phát để phát cho à, đạt được 1.000 ca sub và 4.000 giờ xem thì mới bắt đầu kênh á thì cũng hơi là khó khăn nhưng mà mong là mấy bạn sẽ ủng hộ phát trong thời gian sắp tới sau này rất cảm ơn được tất cả mọi người đã ủng hộ phát cảm ơn mọi người bây giờ mình sẽ đi vô coi nó chín chưa dính giờ. dính vô điêu luyện luyện đồ gì đâu hồi hồi tôm mới nó nó cái ngạt luôn rồi sao mấy con tôm chín rồi đó ừ. con tôm chín rồi bên này nào cái này nào ừ. siêu nữa chết rồi này à, sắp chín này à, chung bây giờ à, mình sẽ chuẩn bị à, đem lên hai mình ăn ok dạ, dạ. ok thì bây giờ à, đã chín rồi đây đây đã chín rồi ha bây giờ à, hai mình bắt đầu ăn nha ra đây ngồi ăn với phong cảnh như thế này rất là đẹp theo phong cách đồng quê luôn ừ, đây. mình sẽ ăn con tôm trước ừ ok mời các bạn nha được không hơi bị ngon á ừ. béo quá ừ. nãy mua hai hũ sớ tới mà nó cay cay nói chung là ngon chỉnh ăn à, ổn chín màu hơi ờ, ờ, cay ăn đường lúa mới đẹp lỏng ra là cảm ơn mới cũng tới giờ này ta hải dừa bên kia quay không tới đâu mà em tới được tàu thấy chừng nào cỡ tàu hả rồi ờ, mới thấy tính là mời à, mời mời mời à, mời ấy mới làm gì học ghê chừng ba chục con con lớn còn kia à, cái kia là giấy đập á làm ra à ừ? vô miếng nước đi bây giờ trọng mấy đều được không thì tao không nha nhưng ở ngoài vô là ổng nữa chứ đã bắp không? đã bắp mực là chín không ta chín thơm rồi vô vô luôn chín chín à <laughs> đây là con mực mời các bạn nha mình đi quay clip á là đi có hai thằng thôi thì ờ, cái đông cũng vậy à đi hai thằng thôi hai thằng ờ, giúp qua giúp lại thì rất mong là mấy bạn sẽ ủng hộ hai mình sắp tới thì ờ, sắp tới mình sẽ làm những clip hay hơn ý nghĩa hơn cảm ơn các bạn đã xem video này xem video nhớ bấm like và xe đăng ký kênh ủng hộ hết nha rồi mình cứ tục mình ăn tiếp cái này hai mặn cái này hai mặn hai mặn hả chắc nãy bông muối không phải bông muối mà là bên kia nó bỏ cái hai hũ hai hũ hơi mặn hũ là được hai hũ 14k khác luôn rồi hơn hơn chữ chính luôn hài dữ cái miệng sống hài chính ra khác là miệng sống à tao chạy từ đây qua tới bảo là phân 15 phút à không tới làm sạch được rồi ổn rồi Đâu Cái bãi nãy giờ lạc của đồng cỏ Có Mỹ á Hay vậy đau bắp ừ. Đau bắp nhiều mà quay mặt ra gì đó ừ. <laughs> à ừ. ăn là phải dân nắng nè bắt dân nắng mới ăn nè à. dầm thẳng vô cam à đừng lén bên với bà <laughs> dầm thẳng vô bữa nay bữa nay ai ờ, đồ cảm thấy ờ, một ngày ờ, như thế nào đồ? được no à ngon <laughs> thế là về về về về bye bye ai bye bye kết thúc clip à sao nín thanh luôn rồi tao đang ăn <laughs> chào tạm biệt các bạn nhé okay. nha gặp lại hẹn gặp lại clip sau <laughs> ok rồi cảm ơn các bạn đã xem clip à, nhớ đăng ký kênh ủng hộ phát nha cảm ơn mọi người